À, xin chào tất cả mọi người à, một cái vấn đề gọi là rất là đau đầu đối với nhà đầu tư thời điểm này đó là vấn đề là dòng tiền sẽ đổ về đâu và dòng tiền sẽ đầu tư nơi đâu là gọi là có lời và hôm nay à, đến với một cái buổi gọi là trao đổi thông tin thì à, Phước Sửu có mời chị Thùy Vi là một cái gọi là người là đầu tư à, rất là nhiều nơi à, từ ở Bình Chánh và gần đây là nhất là chị Thùy Vi cũng có đầu tư và xây căn hộ dịch vụ tại dưới nhà bè và bạn à, Huỳnh Huy à, Huy Huỳnh à, là một cái chuyên viên môi giới bất động sản cũng khoảng hơn 10 năm à, làm rất là nhiều thị trường và cũng rất là am hiểu thị trường của khu Nam thì hôm nay à, cả ba người sẽ phân tích cho quý anh chị đầu tư à, có một cái khái quát và có một cái nhìn nhận rõ hơn về khu Nam là một nơi có đáng đầu tư hay không và có phải là cái nơi gọi là lựa chọn là nơi à, an cư à, lý tưởng hay không thì à, đầu tiên em xin hỏi chị Thùy Vi à, chị Thùy Vi ơi à, rất là nhiều cái thông tin à, đang gọi là hot trend trên thị trường à, đang nói về khu Nam thì chị Vy có thể chia sẻ một chút về khu Nam để cho à, quý anh chị ở đây nắm rõ được hay không? À, khu Nam thì à, Vi thì cũng à, Vi cũng nhìn nhận được cái cái ờ, gọi là cái xu hướng thị trường á tức là khi mà Vi đầu tư vô khu Nam thì nó cũng là nằm trong cái khoảng là khoảng 4 năm về trước yeah. Dạ. thì à, khi đó là mình thấy được cái à, cái giá giá trị đất tại tại khu vực Bình Tân và cái giá trị đất ở khu Nam lúc đó là nó ngang nhau nhưng mà mình mình nhìn được cái thị trường là nó sẽ à, tăng giá phi mã ở khu Nam trong thời gian tới ừ. bởi vất rất ờ, rất là nhiều cái à, hạ tầng lẫn là à, nhiều chủ đầu tư hướng về cái khu nam của mình mà sắp tới khu Nam nó ừ. sẽ là một cái thành phố phải không chị? À, thì, thì chị với phân à, tích về cái khay gọi là đầu tư mà quý anh chị khách hàng đang nhắm tới hay không? À, tại vì khu Nam của mình nó có rất là nhiều cái à, nó nằm trong cái định hướng phát triển của à, của Sài Gòn cũng như là của cả nước nói chung về cái định hướng của khu Nam này với cái khí hậu với cái với cái địa hình được thiên nhiên ưu đãi địa hình là sông ngòi và cả, ờ, kiểu như nó gần biển đông á cho nên là mình hướng đó cái nền kinh tế hướng về biển đông thì đó nó, nó đã có trong cái định hướng phát triển của phú mỹ hưng từ mấy chục năm trước rồi do đó là mình thấy được là cái à, hiện tại bây giờ thì trên mấy ngày gần đây thì báo chí đã đưa tin rất là nhiều là mình sẽ có một cái thành phố khu nam là mình sẽ nhập hai cái phần quận 7 và khu vực nhà bè ông Sửu ha đúng rồi trở thành một cái thành phố uh, nói chung là nó sẽ trở thành một cái điểm đến toàn cầu khi mà uh, cái khi mà uh, nói chung là khách du lịch đến đây thì phải đến khu Nam quá tuyệt vời cái đó là thành ừ. à, gọi là cái điểm đến toàn cầu nó ừ. sẽ có những cái à, nhiều cái cái à, gọi là những cái à, trải nghiệm cho khách hàng trong nước và ngoài nước không chị ừ. cho nên là vấn đề là khi đó thì khi mà trở thành cái chỗ điểm đến du lịch đó là là là cái đất đó thì sẽ rất là nhiều người hội tụ ở đây sủ ha Đúng thì rồi. là một cái cơ hội để mà khi mà mình đầu tư vào lúc đó thì là cái giá đất của mình nó sẽ tăng nhiều lần khi mình nhắc đến cái du lịch là mình hiểu được cái vấn đề như vậy rồi cảm ơn chị Thùy ừ. Vy à, và sau đây thì à, Phước Sửu sẽ hỏi um, Thanh Huy à, một cái người gọi là cũng rất là am hiểu thị trường của khu Nam thì uh, theo như Thanh Huy á có nhiều cái thông tin tốt về Phương Nam quá thì à, hiện tại Phương Nam có những cái dạng nào để khách hàng lựa chọn đầu tư hay không và nên đó là ờ, đầu tư ngay bây giờ hay là phải còn chờ đợi nữa vậy à, Thanh Huy? Chào anh Sủ, chị Vi cùng à, khán giả đang xem kênh thì à, trên tinh thần với giả sử như đặt Huy làm một cái người mà đi đầu tư đi thì đang cầm một cái dòng tiền mà không muốn ờ, biết đi đâu để mà đổ tiền vào đầu tư thì cái hướng khu Nam cũng sẽ là một cái ưu tiên một trong những cái nơi mà Huy sẽ ưu tiên đầu tư ở trong cái khu này thứ nhất là về cái ờ, cái cái về quỹ đất gần như là ở khu khu Nam á, trừ khi xa xa hay là khu Nam trung tâm á, là Huy đánh giá vô cái vùng Phú Mỹ Hưng thì Phú Mỹ Hưng phát triển cũng hơn 20 năm rồi thì những cái quỹ đất trong cái khu đô thị Phú Mỹ Hưng á, nó không còn nhiều nữa gần như là cái khoảng thời gian gần đây là phú mỹ hưng tung ra cái những cái, cái những cái sản phẩm mà trước đây là phú mỹ hưng không thích bán và để cho gần như là để khai thác thuê thì bây giờ là sản phẩm ờ, bên đó không có ra nhiều thành ra là để cho cái nguồn hàng ra thị trường thì có một số sản phẩm mà shop house mà khách hàng cần lưu ý ở đây thì đó là cũng là một cái kênh đầu tư về kinh doanh cho thuê thì một số dự án xa xa mà ven vùng ven khu Nam á, có một vài dự án như mà Huy đánh giá về cái ờ, phân khúc thị trường hiện tại á, trong khoảng tầm từ ờ, trung bình 3-4 tỷ thì có một cái dự án ở cái khu Nam về hướng nhà bè đi xuống đó là khu Long Hậu một dự án bàn giao về nhà phố đó là Edit Line thì vừa rồi thì có đi ra mắt cái ờ, dự án đó ở của chủ đầu tư thì diện tích của dự án nó khoảng bao nhiêu vậy ờ, vi và bàn giao như thế nào diện tích ờ, thì chung chung cái phần ờ, nhà phố bây giờ thì nó ngang năm dài 16 yeah. Dạ. cái hay ở cái dự án này đó, nó nằm liền kề những cái khu khu công nghiệp khu công nghiệp Long Hậu rồi ở khu những cái quỹ đất công nghiệp ở dưới này cũng khá là nhiều thì để mà khi đồng thời điểm bàn giao thì cư dân ở đây có thể là họ sinh sống cũng như là có thể để cho thuê ở khu vực này cũng khá là tốt về cái tầm giá đầu tư đó thì à, em đánh giá ở cái khu này khá khá nhẹ để khách hàng đầu tư còn về phần trung tâm khu nam thì có một số dự án ví dụ là Sunshine Sunshine City Sài Gòn à, Sunshine à, Sky City bây giờ là dự án Sunshine Sky City thì cái nguồn tài chính mà đổ về đây cũng khá là tốt để về cái dòng tiền tại vì thật ra bây giờ pháp lý nó đã xử lý xong rồi thì mình vào mình có thể chọn những cái căn hộ song song đó có những cái tiện ích ở phía bên ngoài đang đó là những cái trường học khá là nổi tiếng ở khu Nam Sài Gòn nó cũng đưa vào vận hành trong cuối năm nay đó thì cái nguồn đầu tư cũng có thể là mình chào đón tiếp theo một số cái ờ, khu cao tầng của cái dòng ờ, khu đô thị GS ở ở ở nhà bè đó chị Vi như chị đầu tư thì chị biết đó thì ở hướng đó cũng là một cái kênh đầu tư đợi trong có thể trong năm nay hoặc trong năm tới thì khi mà cái khu cao tầng này nó đưa vào ờ, đưa ra bán hàng và đưa vào và, và xây dựng á thì rõ ràng là khu Nam rất là mạnh trên thị trường bất động sản ở vùng thành phố Hồ Chí Minh vì có hai đại đô thị lớn đó là khu Mỹ Hưng và cái khu đô thị GS nó quỹ đất nó khá là nhiều và hai khu đô thị này mà ở gần nhau như vậy thì sẽ tập trung nhiều cư dân ưu tú ở đây và cái cái tất nhiên rồi hữu xạ tự nhiên hương thì những cái gì tốt đẹp thì này nọ thì cư dân sẽ kéo về đây ở và cái cái tình hình ở khu ở Nam Sài Gòn cũng nói nói hiện tại tương lai đó là thành phố khu Nam nó sẽ phát triển cực kỳ cảm ơn um, Huy Huỳnh rất là nhiều thì uh, chị Thùy Vi trở lại với chị Thùy Vi thì uh, chị Thùy Vi là hiện tại là cũng là cư dân ở nhà bè không chị Thùy Vi thì chị Thùy Vi uh, có thể là chia sẻ cho mọi người biết đến đó là khi mà tình hình mà với à, gọi là tình hình dịch covid nó đang à, diễn biến phức tạp và bây giờ nó cũng tạm thời luôn rồi á thì thì à, lựa chọn nhà bè là nơi sinh sống thì cảm có đáng sống hay không và nó có thể là một cái nơi gọi là à, an cư lâu dài được hay không ừ. thì mình à, đối với cái cái câu hỏi của sủ á thì mình trả lời là tại vì mình à, khi mà mình chuyển về khu nam á là do là mình à, đi theo con tức là con mình học trường quốc tế và hồi xưa mình ở trên kia thì mình đi à, một ngày bạn đi cái chặng đường khá là xa cho nên là mình chuyển về đây là bạn à, ở sát trường luôn nên là nó thuận tiện cho bạn thì à, cái khu ở này ở dưới đây giống như là Huy đã nói thì là vì nó có một cái gọi là một cái cái um, mặt bằng giá đó cho nên là nó sẽ xét được những cái cái cư dân cao cấp tức là những những cư dân ở à, ở cái khu vực và hình thành một cái ờ, khu dân cư đẳng cấp không chị đúng rồi tức là những cái cư dân mà sống xung quanh mình thì toàn là những người ờ, có một cái gọi là cái Trình mặt bộ. mặt bằng văn hóa chung à. như là nó nó như, như nhau cho nên là mình cảm thấy là khá là ổn trong cái việc là sinh sống tại khu vực này ngoài ra thì cũng khá là thuận tiện để khi mà mình đi qua quận nhất rồi chợ hay là cái, cái nói chung là về về cung cấp nguồn nguyên thực phẩm cho mình cũng khá là tươi tại vì chuyển từ từ bề dưới Cần Giờ lên rồi này nọ kia nên là cũng khá là ổn khí hậu thì ôn hòa mát mẻ Mỹ Hưng là nhập từ nước ngoài luôn đó chị. Đúng rồi, đúng rồi. Phú Mỹ Hưng là đa phần là à, nhập hàng thực phẩm từ nước ngoài về. Ừ thì có một cái thông tin mới nữa để cho chị Vi à, có thể là à, cho con học gần hơn nữa đó là một cái trường đại học học à, của Mỹ rất là lớn từ cấp 1 đến cấp 3 à, bắt đầu được xây dựng tại à, GS nhà bè là ừ. dự án Sai Gai nhà bè đó gọi ừ. là trường đại học Chadwick một cái trường khá nổi tiếng có tên ừ. tuổi là gì à, gọi là làm giảm bớt áp lực của cái trường mà quốc tế Mỹ mà con chị Vi đang theo học thì à, chị Thùy um, theo như chị TV Vi thì à, khu Nam nó có nhiều cái tâm điểm tốt như vậy đó thì thời điểm này à, có nên mạnh dạng đầu tư à, xuống à, khu Nam hay không? thời điểm này là cái thời điểm mà khi mà cái giá đất của mình nó không phải là chu kỳ sốt cho nên là cái thời điểm này là thời điểm nếu như mà các bạn muốn đầu tư vào khu nam thì nên nhanh chân để mà đầu tư vào thời điểm này à, ờ. à. Ừ, tại vì á, khi mà mình có những manh nha ở cái việc là sẽ lên thành phố khu khu nam giống như là khi là mình mình nói là lên thành phố khu đông á thì cái lúc mà đến khi nó lên lên rồi thì giá đất nó đẩy lên rất là cao rồi do đó là thời điểm này mình nghĩ là thời điểm thích hợp để mà ai có cái nhu cầu đầu tư á, thì mình nhanh chóng nhanh nhanh nhanh, nhanh tay <laughs> cảm ơn cả nhà rất là nhiều cảm ơn à, Thanh như cái ờ, chị Vi nói là nhanh chóng này vì thật ra là về tình hình lạm phát á gần như ừ. là rõ ràng là sau dịch á lạm phát nó sẽ đẩy lên ừ. thì cái vấn đề mà mình đưa tiền vào bất động sản để mà mình giữ được cái ờ, cái tài sản của mình á nó cũng là một cái kênh để mà quý vị ờ, khán giả có thể lưu ý ở trong cái khoản đầu tư về bất động sản thật ra thì bây giờ thời điểm này á thì nói về sâu hơn á thì thời điểm này là như vừa rồi là mọi người đang à, bị vấn đề là đầu tư vàng hay là tiền ảo hay là chứng khoán hay là bất động sản thì bây giờ hiện tại là mọi người vẫn thấy là cái kênh bất động sản vẫn là cái kênh kiếm tiền an toàn nhất và cái có một cái gọi là cái sự gia tăng lợi nhuận à, cực kỳ là ổn định đúng không sủ ha? Rồi. Ừ. Cảm ơn uh, Thanh Huy, cảm ơn uh, chị uh, Thùy Vi đã có những cái nhận định cực kỳ là hấp dẫn và sắc sao và gọi là đánh giá được toàn bộ cái tổng quan của thị trường bất động sản khu Nam à, để có nhiều cái thông tin hơn nữa thì à, quý anh chị à, cứ liên lạc với Thanh Huy theo số hotline bên dưới hoặc là chị Thùy Vi và Phước số nữa à, để có một cái um, cơ hội đầu tư uh, khu Nam ngay từ bây giờ ừ. à, chậm hơn một bước nữa thì khu Nam sẽ đẩy giá lên rất là cao rồi cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ kênh